Thế đây tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái ờ, bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang 100% không tang anh em nhé Đấy, thì cái bộ hột này nó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 anh em nào mà đã sử dụng cái bộ hột này rồi anh em đi lắc rồi thì anh em thấy được cái hiệu quả nó rất là hiệu quả cho anh em nhé anh em đợi chút thì còn cái hiệu quả nó như thế nào thì anh em theo dõi cái video này thì anh em thấy được cảm nhận được đây thử cho anh em 5 châm nếu bộ hột này bao cho anh em cả trẻ hột luôn nhé năm ok thử cho anh em nước muối đây để chứng tỏ rằng là bộ hột này thì nó một trăm phần trăm một nghìn một nghìn là không tan nhé đó mặt nào cũng nổi hết mặt nào được dạ. đó phải không anh em nhưng mà anh em nào mà đã đi lắc cái rồi thì anh em chỉ cần thử qua cái bộ hột nó vài chén rồi là anh em cũng đã biết được cái, cái bộ hột này chơi được hay không đấy, nó đi anh em chỉ cần biết là nó đi đều là được đấy, đi đều là anh em có thể đua được rồi <clears throat> đấy, và tiếp theo tôi theo là dọi đèn cho anh em thì uh, tôi cũng đi rất là nhiều những cái sòng sới rồi thì uh, cũng có rất là nhiều nơi anh em uh, vẫn còn chơi những cái bộ hột hầu như là chưa làm hoặc là những cái hột mà thậm chí mua cả ở chợ đấy. là anh em à, vẫn chơi những cái bộ hột đấy thì à, cũng khuyên anh em là anh em à, cũng nên bỏ ra không đáng bao nhiêu tiền cả nó rất là ít thôi đấy. anh em có được bộ hột tài xỉu mà nó, nó lắc đi đều đấy chưa cần phải nói cái bộ hột đấy hay nhé mà chỉ cần cái bộ hột này nó đi đều thôi đấy, đi đều mà anh em sử dụng nó lâu anh em sẽ biết được cái cái cái tính cách của nó đi như thế nào để anh em có thể là vận dụng vào anh em lắp ở những sân chơi của anh em để anh em có những tỷ lệ thắng cao nhé thì uh, cái uh, bộ hột tài xỉu 2020 này thì uh, nó cái bản chất của cái bộ hột này nó đi đều cho anh em lên tới 90 phần trăm đó anh em có thể đua được thì đi đều và cái tỷ lệ của nó ra bạc khi mà anh em lắc đều tay của cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thì nó vô cùng là nó hiệu quả và nó ra nhiều bạn cho anh em luôn nhá đó thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em Đấy, test cho anh em cái bộ hột này xem là cái bộ hột này nó đi như thế nào để cho anh em cảm nhận được nhá thì tôi cũng không nói là cái bộ hột này anh em đánh giá nó được bao nhiêu phần trăm Đấy, thì tự anh em xem video anh em thì đánh giá cái ờ, bộ hột này của tôi tôi nhé thì bộ hột này bên tôi là đang uh, là mới nhất hiện nay Đấy, mới nhất hiện nay và cái cách lắp của nó cũng cực kỳ hiệu quả và và tôi muốn uh, làm video này để chia sẻ cho anh em cái bộ hột và cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đấy, để cho anh em có những cái chiến thắng Đấy, có những cái chiến thắng khi mà anh em đến sân chơi có rất là nhiều anh em là gọi điện và và hỏi tôi lý do vì sao mà lắc uh, cũng biết tài biết xỉu Đấy, cũng có biết được khoảng tầm bảy tám phần trăm mà vẫn thua đấy thì cũng nói luôn với anh em là trong cờ bạc anh em phải có 50 phần trăm là tỷ lệ hên nhé hên xui thì anh em phải có 50 phần trăm hên thì anh em mới, mới mới chơi được còn nếu mà anh em là cảm thấy đen quá thì nghỉ Đấy, nghỉ vài hôm Đấy, để anh em uh, cho nó khuây quả anh em đi chơi thì nó sẽ hiệu quả hơn nhé Đấy, bây giờ tôi vào tôi sẽ lắc cho anh em cái bộ này khi mà anh em lắc đều tay đấy, lắc bình thường thì là cái tỷ lệ của nó ra đều cho anh em chế tài chiến sự chế này quân sự rất là hiệu quả đó, vừa tài à vừa xỉu đúng không giờ sẽ đây tài sáu sáu bốn đúng không tiếp tục như vậy anh em cứ lắc đều tay đấy tỷ lệ của nó xuống xỉu 90 phần trăm đó đấy đứng ngồi chén tài đứng chén tài thì chén này bão lục luôn này đó hai hai bốn đấy thì cái chén vừa rồi chỉ đánh ba sáu thì anh em à, tất nhiên là anh em sẽ đánh mặt tài rồi đúng không có anh em đánh ngũ lục tài đấy. thì à, cái lắc bình thường thôi bộ hột nó nó về xỉu đấy, nó rất là khôn bộ hột nó chạy cũng khôn nữa đó thì à, còn cái cuối cùng đó chính là cái cách lắc mà anh em có thể giữ tài xỉu được cái bộ hột này thì anh em nào mà muốn tìm hiểu hay anh em nào muốn sở hữu cái bộ hồn cùng với cách lắc thì anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên màn hình đây anh em đây anh em nhé anh em nào mà muốn sở hữu anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên đấy, vì tôi là sơn tài xỉu thì tôi từ trước đến nay tôi chỉ dùng nguyên một cái số điện thoại này thôi anh em đừng có anh em nào gọi nhầm Đấy, gọi gọi nhầm rồi tôi ờ, nói tôi là bán những cái đồ không chơi được nhé Đấy, bây giờ tôi sẽ vào test cho anh em cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của nó nhé nó để nó giúp anh em đi lắc tài xỉu nó có hiệu quả hơn đang xỉu như này tôi sẽ giữ xỉu cho anh em tiếp tục giữ xỉu cho anh em đấy một một sáu này ba ba hai này đấy hai hai ba này đấy một hai sáu này đấy cái này nó lên tài đấy thì cái cách giữ tài của nó cũng như cái cách giữ xỉu tôi vừa giữ thôi, đấy thì anh em nào mà muốn ờ,